Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Sâu Kèo cùng với các kênh còn lại của Tiếng đó chính là kênh uh, Tiếng Bóng Đá với kênh Tiếng Bóng Đá VIP nha anh em Đó anh em nhớ ủng hộ Tiếng bằng cách là ấn nút đăng ký ba cái kênh mà Tiếng vừa mới giới thiệu ấy Riêng cái kênh Tiếng Bóng Đá VIP này là cái kênh mà Tiếng sẽ đưa full tất cả các trận đấu, các mã kèo tại cái giải đấu SEA Games 32 lần này lên cái kênh này cho anh em nhé Ok, quay trở lại với trận đấu uh, tiếp theo mà Tiếng chuẩn bị uh, đưa lên để cho anh em tham khảo đó chính là trận đấu giữa cái thằng Man City với Fulham thì đây cũng là cái trận đá bù vòng thứ 28 được diễn ra cùng giờ với cái trận Liverpool với Fulham luôn nhé anh em hai giờ phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai đấy thì cái trận đấu này à, trước khi mà phân tích nhận định về cái cặp đấu này ấy à, anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nhé à, đây anh em Ok thì à, nhìn vào màn hình anh em có thấy được đây chính là cái tỷ lệ kèo mình cái đã đưa ra trong cái cục đối đầu đêm nay. Đó Man City đội chủ nhà chấp West Ham với mức chấp là hai hòa cả trận và ở ngay trong hiệp 1 thì Man City cũng sẽ chấp West Ham với mức chấp là 0.75 còn mã kèo tài xỉu ở hiệp 1 ờ, đó chính là 1.25 và 3.25 đó chính là mã kèo tài xỉu cá chặn này và hiện tại trận đấu này do tiếng nhận định hay là sai sớm anh em để lấy được cái đề xuất từ YouTube ấy để cho anh em có thể tham khảo các mã kèo mà tiếng đưa lên video này à, cũng vì vậy mà cho nên chưa có được những cái mã kèo như là mã kèo thẻ phạt này nọ nha anh em nhưng mà chắc chắn với anh em chính trang thì uh, trước cái giờ bóng lăn tầm 7 8 tiếng gì đó nhà cái nó sẽ đưa đầy đủ các mã kèo rất là nhiều lên trang cho anh em chơi đó Ờ, cả chục mã kèo chấp cũng như cả chục mã kèo ờ, tài xỉu khác nhau rất là nhiều kèo anh em đó và cùng về cái mã kèo phạt góc ở trận đấu này cũng đã có nhá à, Man City đội chủ nhà cũng sẽ chấp góc West Ham với mức chấp khá là cao 4.5 góc cả trận này đó và chấp 2.25 ở mã kèo góc ngay trong hiệp 1 còn về tài xỉu góc ở trận đấu này đó chính là 10 hòa cả trận và 5 hòa ở ngay trong hiệp 1 nhé anh em thì với những mã kèo hiện tại tiến đã sàng lọc ra những cái mã kèo mà nó tối ưu nhất để cho anh em có thể tham khảo dễ nhìn ấy đó còn ai mà muốn chơi nhiều mã kèo hơn không muốn bị mất like mất phí như là chơi qua thầu qua cò vẫn đang muốn tìm một cái trang để chơi thì trước tiên anh em tìm đến tiếng kêu tiếng giới thiệu cho anh em chỉ anh em cách chơi trang á chơi danh trang anh em bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking internet banking đây có nghĩa là chuyển khoản online có thể chuyển trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy đó thứ hai là anh em phải sử dụng ví Momo đó thì chỉ cần một trong hai cái điều kiện đó thì anh em cứ liên hệ ngay cho Tiến nếu như mà anh em muốn có một cái trang để chơi Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cái trang ở đây là trang của nhà cái châu Âu nhé anh em Tiến chỉ là cái người mà hướng dẫn cho anh em thôi chia sẻ cho anh em một cái trang hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách tạo tài khoản để chơi cùng với Tiến thôi đó chứ Tiến chả phải là cái cái chủ của cái trang hết nên anh em đừng có hiểu lầm nhé Tiến không có khả năng để tạo ra một cái trang như thế đâu đó cái trang nó cả triệu người chơi đó anh em đó số tiền cực kỳ lớn nên Tiến không có khả năng mà để làm chủ đâu nên anh em đừng có cái kiểu mà uh, chơi cái trang của Tiến này nọ đó chỉ là cái trang mà Tiến đang chơi và Tiến giới thiệu nó cho anh em thôi đó anh em tin tưởng anh em muốn cùng với tiến chơi anh em uh, liên hệ tiến sẽ giúp đỡ cũng như là anh em nào đang thua tha sau bờ đặc biệt là cái mùa Elgo World Cup vừa rồi ấy muốn vào bờ muốn gỡ gạt thì cũng liên hệ ngay cho Tiến nhé Tiến sẽ giúp đỡ tất cả các anh em nói nhóm của Tiến hoàn toàn miễn phí chỉ cần anh em có đủ điều kiện mà Tiến đã nói số điện thoại ngân hàng có xài cái chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại anh em hoặc là sử dụng ví Momo thì một trong hai điều kiện đó là cứ liên hệ với Tiến Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để uh, vào bờ để gỡ gạt cũng như hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang để tự chơi không bị mất like mất phí qua thầu qua cò nói thẳng ra ví dụ như cái mã kèo mà Man City chấp hai hòa cả trận trước West Ham này mã kèo hiện tại ăn đủ nhưng nếu như mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò nó chả cho anh, anh em chấp hai luôn nó chỉ cho anh em ăn 8 ăn 9 thôi ăn 8 là nhiều đó chơi như vậy thì để làm gì đúng không chơi như vậy thì, thì khác gì mình mình nuôi tuổi thầu tuổi cò đâu đó chơi trên trang là nó ok nhất thì anh em nào mà cần thì cứ liên hệ cho tiến nhé số zalo này 0963 731 346 đó tiến có game phía trong video này hoặc là bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong cái youtube ấy đó anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến thôi tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em ok còn quay lại với cái mã kèo hiện tại anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như là nhận định về cặp đấu này đó trước khi mà đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó an toàn nhất để cho anh em có thể đầu tư nhé đây anh em đầu tiên là anh em có thể thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của Man City đó với cái đội hình quen thuộc 34 3241 này đó còn quay hoặc Haaland nó vẫn là cái tiền đạo cấm trong trận đấu này cái bộ tứ hỗ trợ cho nó chính là Mares cùng với Alvarez này đó và Silva và uh, Z 100 cũ này đấy thì nói chung đây là cái sơ đồ ra sân dự kiến thôi nhé anh em uh, còn về đội khách West Ham cũng sẽ ra sân với sơ đồ là tựa như cái thằng Man City nhưng mà thủ dày hơn một chút đó chính là 4231 tiền đạo cấm cao nhất đó chính là Antonio bộ ba hậu công như Bowen uh, Bagueta cùng với Benrama thì nhìn chung về cái đội hình của cái thằng West Ham hiện tại đó ở cái sơ đồ dự kiến này thì riêng có trường hợp của cái thằng trung vệ à, Dylan Rice là cái thằng trung vệ mà thi đấu tốt nhất tại West Ham mà theo mình thấy đấy đấy thì uh, đây cũng chỉ là cái sơ đồ dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em có thể tham khảo thôi tiến cũng sẽ không nói nhiều về cái sơ đồ này nhé anh em thì tiếp theo đây anh em hãy cùng với tiến đảo qua về cái đội hình chấn thương này thì về cái trường hợp của Man City có đi cái sự vắng mặt rất là đáng tiếc đó chính là cái sự vắng mặt của cái thằng à, Kevin De Bruyne cũng như là Ake thì riêng cái thằng Domainer đã có thể ra sân trong trận đấu này do đã có dấu hiệu bình phục chấn thương nhưng mà quan trọng là Pep Guardiola có ờ, tự tin có dám can đảm để đưa cho cái thằng uh, tiền vệ trụ cột của Man City ra sân hay không vì nó mới vừa bình phục chấn thương anh em đó trước giờ bóng lăn thì mới biết được cái sơ đồ chính thức của nó nha À, còn về đội khách West Ham thì cũng sẽ thiếu vắng đi hai trường hợp khá là quan trọng trong trận đấu đêm nay. Đầu tiên đó chính là Escamaca cùng với cái hàng trung vệ yuma Đó, còn về cái bảng xếp hạng hiện tại thì anh em có thể thấy được là đội chủ nhà Man City nó đang đứng đầu ngoại ngành nó vượt qua cả Arsenal ở vòng đấu vừa rồi với 76 điểm sau 32 vòng đấu này à, và hiện tại nó hơn Arsenal tuy là chỉ hơn một điểm cách biệt thôi nhưng mà vẫn còn một trận thi đấu ít hơn so với Arsenal nếu như Man City thắng trận này trước cái thằng West Ham thì nó sẽ có được tổng cộng là 79 điểm anh em đó và bằng số trận với Arsenal và sẽ bỏ xa Arsenal với 4 điểm cách biệt lúc đó thì cái cơ hội để lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa này của Arsenal của Man City ấy, gần như là 70 đến 80 vì phía trước chỉ còn 5 vòng đấu nữa thôi mà cái đối thủ tiếp theo của Man City khá là nhẹ nhàng anh em đó những đội bóng tấp dưới thôi à, thì hiện tại nói chung cái cơ hội mà để Man City vô địch ngoại hạng Anh đang rất là sáng nếu như Man City làm tốt ở trận đấu này chắc chắn là là sẽ bước một chân một cái chiếc vô địch ở mùa giải ngoại năm nay đó còn về đội khách West Ham thì nó đang có được 34 điểm sau 33 ờ, vòng đấu 9 thắng 17 hòa 17 thất bại ghi được 37 bàn thắng và để thủng lưới 47 bàn đấy thì nói chung là cái thằng West Ham vẫn đang rất là gần với cái nhóm nguy hiểm nha anh em khi mà nó ờ, tuy là mới thi đấu 33 trận ít hơn cái đội bóng còn lại là một trận nhưng nó chỉ hơn cái nhóm cầm đèn đỏ gần nhất đó chính là nó Nottingham với 4 điểm cách biệt mà thôi đó thì với 4 điểm thì mọi cái cơ hội để để uh, bị rớt hạn mọi cái sự nguy hiểm vẫn còn đối với West Ham vì phía trước vẫn còn đến 4 đến 5 vòng đấu nữa đấy nhưng mà nhìn chung nhìn chung thì West Ham vẫn khá là an toàn nếu như mà so với các đội bóng còn lại như Leicester hay là Leeds United đúng không anh em à, nếu như trận này nó thua Man City cũng chả ảnh hưởng gì hết đó vì còn đến 4 vòng đấu nữa bốn vòng đấu nữa thì chắc chắn West Ham nó chỉ cần thắng 1 đến hai vòng thôi thì cũng sẽ đủ dễ dàng để giữ một cái vé trụ hạng ở cái mùa giải năm nay. Đấy, nhìn chung thì trận đấu này gần như là West Ham nó sẽ khó có cửa để có thể cầm hòa được Man City khi mà Man City đang vào form thi đấu vào form cực kỳ hay. Đó cũng như là đang ờ, nâng cao cái tinh thần mà lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Đó khi mà nó đang có một cái số điểm ờ, chênh lệch Arsenal cũng không nhiều, chắc chắn là nó sẽ tận dụng mọi cơ hội để ờ, Ờ, đánh bại cái thằng West Ham à, trong cái cuộc đối đầu này đó nói chung về trận đấu này chắc chắn anh em cũng đủ hiểu là trận đấu một chiều dành cho Man City trước cái sự mà mà à, áp đảo về mặt kiểm soát cũng như là về cái thế trận của Man City mà dành cho cái thằng West Ham à, đặc biệt là khi mà Man City nó đang có phong độ cực kỳ cao và được thi đấu trên sân nhà của mình nữa cái sân Etihad chính là cái điểm tựa của Man City không thể nào mà để bị đánh bại trong cái trận cầu đêm nay trước West Ham đấy thì tiếp theo anh em có thể xem qua về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng này đó nhìn vào phong độ anh em có thấy được là Man City nó đang thi đấu khủng như thế nào khi mà nó có được tổng cộng là uh, ờ, 7 chiến thắng và 7 chiến thắng và một trận hòa ở 8 vòng đấu gần nhất đó một cái trận hòa của nó là trận hòa một điều trước cái thằng BM ở cái trận lượt về cúp C1 vừa rồi đó còn lại là các chiến thắng uh, tuyệt đối anh em có những chiến thắng uh, khá là ấn tượng như chiến thắng 3-0 trước BM ở cúp C1 lượt đi này đó rồi trận thắng 3-0 trước Sheffield tại cúp FA cũng đã dẫn à, giúp cho Man City tiến vào chung kết của cái giải đấu cúp FA này, cúp FA này. Đó và nó sẽ đấu đầu với MU vào cái tháng 5 ở cái trận chung kết cúp FA nhé anh em. À, và cái trận thắng mà quan trọng nhất mà tiến thấy của Man City ở những mùa đấu gần đây đó chính là cái trận thắng 4-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó chính là Arsenal. Đó cái chiến thắng này cũng đã giúp cho Man City uh, tăng nhiều thêm cái cơ hội để vua địch ngoại hạng Anh mùa này và càng ngày sẽ khép đi cái hy vọng để lên ngôi vương của Arsenal trong cái mùa giải ngoại hạng Anh năm nay đó còn về ở ờ, uh, ờ, cái thằng West Ham thì nó đang trải qua cái chuỗi trận cực kỳ tốt ở những vòng đấu trước đó với 3 chiến thắng và hai trận hòa, 5 trận bất bại liên tiếp. Nhưng ở hai trận gần đây nhất nó đã phải nhận hai trận thua liên tiếp. Đầu tiên đó chính là trận thua 1-2 trước Liverpool và mới đây nhất là trận thua 3-4 trước cái thằng chiếc Crystal Palace ngay trên sân nhà, một trận đấu mà gượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn của hai đội bóng này. Đó, thì như tiến đã nói sẽ bị mọi mặt thì Man City chắc chắn nó sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều về lực lượng về đội hình về những siêu sao và những con người của Man City hiện tại có đang rất là phải nói là là những cái cầu thủ hàng đầu thế giới đặc biệt là Kevin De Bruyne cũng như là con quái vật tiền đạo Hà Lan đó à, bên cạnh đó còn có những tiền đạo đáng chú ý khác tiền đạo trẻ như là thằng Foden này nọ cái kiểu đó anh em đó ngoài ra có các tiền vệ phải nói là đẳng cấp châu Âu như là cái thằng Ridley này hay là Mares đó thì nói chung Man City vẫn có rất là nhiều sự lựa chọn nếu như mà cái thằng Kevin đầu banner này không ra sân thì Man City vẫn sẽ hướng đến một chiến thắng tuyệt đối trước cái thằng West Ham trong cuộc đối đầu này chắc chắn là một trận đấu dễ dàng đối với Man City hơn em dù cho West Ham nó có phong độ cao đến như thế nào đó à, còn về cái à, lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy được là Man City nó đang áp đảo thằng West Ham với hai thắng một hòa ở ba cuộc chạm trán nhau gần nhất thì riêng ở cái trận lượt đi mùa giải ngoại Anh lần này thì trên sân nhà West Ham Man City cũng đã hạ nó với cái tỷ số là 2-0 đó thắng 2-0 ở trận lượt đi rồi nha anh em và lượt về này hai đội sẽ tái đấu với nhau trên sân nhà của Man City chắc chắn là khó khăn nó sẽ chồng chắc khó khăn hơn đối với West Ham trong cuộc đối đầu này đó và có một thông số mà đáng chú ý cho anh em có thể tham khảo đó chính là 10 trên 10 trận đụng độ nhau gần nhất của cả hai thì đều có dưới 4.5 thẻ phạt chứ tỷ lệ mà về xỉu thẻ trận đấu này phải nói là cực kỳ cao nha anh em đó vì thằng Man City nó kiểm soát bóng ờ, quá là kinh khủng đi với cái lực lượng của nó thì chắc chắn West Ham nó cũng chả có cơ hội nhiều để uh, xảy ra những cái pha va chạm đâu đấy ok thì uh, Tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội này đầu tiên trên sân nhà Man City trước tiên là nó có liên tiếp 5 chiến thắng ở trên sân nhà đó chiến thắng các đối thủ phải nói là cũng khá là mạnh anh em 41 à, trước Liverpool 30 trước Bayern cũng như là 31 trước Leicester 30 trước Sheffield đó và mới đây nhất là trận thắng 4-1 trước cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó chính là uh, pháo thủ Arsenal À, còn về đội khách West Ham thì sau khi mà trải qua những cái chuỗi trận khá là thăng hoa như thắng 1-0 trước Fulham này, hòa 1-1 trước Ren này, đó thắng 4-0 trước Bournemouth thì gần đây nhất ở cái chiến làm khách uh, trước uh, Crystal Palace thì nó đã nhận một cái thất bại với số là 3-4. Đó một trận đấu ngược đuổi cũng khá là hay nha anh em thì như những gì Tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này thì Tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo mà anh em có thể đầu tư như sau đầu tiên đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho Tiến đó chính là cái mã kèo Man City chấp góc trong trận đấu này thì với những cái lần mà kiểm soát bóng của Man City chắc chắn là về cái mức kèo mà chấp khá là cao 4.5 góc cũng là một cái mã kèo mà nhẹ nhàng đối với Man City thôi đó cùng với đó anh em có thể thêm cho Tiến vào cái mã kèo đó chính là Man City uh, à, vào cái mã kèo là tài xin lỗi anh em vào cái mã kèo tài 3.25 cũng như là tài 1.25 ở trận đấu này đó thì chốt lại cho anh em à, anh em không nên vào cái mã kèo Man City chấp làm gì đó anh em cứ vào cho tiếng mã kèo là tài 3.25 cả trận cùng với mã kèo là tài 1.25 ở ngay trong hiệp 1 thì đây là hai cái mã kèo tối ưu nhất mà tiến cho anh em trong cuộc đối đầu đêm nay cùng với đó là mã kèo tài Man City chấp góc 4.5 à, thì như anh em cũng đã biết rằng cái thằng West Ham gần đây nó cũng có phong độ khá là cao và đặc biệt cái hàng tiền đạo của nó ghi bàn khá đồng đều ở những trận đấu gần đây đó cho nên tiến cũng nghĩ rằng chắc chắn Man City dù cho nó thi đấu hay cỡ nào cũng sẽ rất là dễ bị West Ham nó đâm thủng lưới trong cái chục đối đầu đêm nay đó vì vậy mà tiến dự đoán trận đấu này sẽ có từ tỷ số là 3-1 hoặc là uh, ờ, 42 dành cho Man City trước West Ham vì vậy cho nên anh em có thể đầu tư mạnh cho tiếng vào mã kèo tài 1.25 ở ngay trong hiệp 1 cũng như tài 3.25 ở ngay trong mã cá chặn đó cùng với việc là Man City nó sẽ áp đảo hoàn toàn về cái thế trận nên sẽ xảy ra rất nhiều các quả phạt góc cho nên anh em cứ đầu tư thêm cho tiếng vào mã kèo Man City chấp uh, ờ, 4.5 góc nhá thì đây là ba mã kèo mà tối ưu nhất tiếng đưa lên cho anh em kiếm cơm gạo đó anh em hợp mã trùng máu đi vào thì tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa những mã kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn khi mà tiến nắm bắt được cái lối chơi của hai đội biết được cái đội hình chính thức ra sân ấy lúc đó tiến sẽ đưa những mã kèo chuẩn hơn tiến sẽ sàng lọc lại tiến đẩy nghiêng lên trên nhóm cho anh em ờ, uh, theo đó nếu có gì thay đổi là tiến lập tức đẩy lên liền à, và tiến cũng muốn nói thêm muốn nói thêm một điều nữa là anh em nào mà chưa có một trang chơi uy tín muốn vào nhóm muốn cùng đồng hành với tiến nhưng mà vẫn chưa có một trang chơi đó thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong video ấy thì anh em thật sự cần cứ liên hệ cho tiến đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký tạo tài khoản trên trang để chơi nhé à, thì để vào cái nhóm cũng như có một trang chơi uy tín bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đấy có xài cái internet banking có thể chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại anh em ấy đó để có thể liên kết với cái tài khoản game để để nạp rút để chơi đó còn cái thứ hai là anh em phải sử dụng ví Momo thì nếu như không có tài khoản ngân hàng không có xài internet banking thì bắt buộc anh em phải sử dụng ví Momo nhá thì ờ, chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ ngay vô tiếng đó tiếng sẽ hướng dẫn cho anh em ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em anh em thấy nhận định của tiến hay và những cái uh, chia sẻ của tiến có lợi ích có kinh nghiệm thêm cho anh em ấy thì anh em đừng có quên ủng hộ tiến bằng cái cách là ấn nút like ở trong cái video này và để lại các cái luật đăng ký theo dõi kênh ở kênh tiến số kèo cùng với các kênh là tiến bóng đá và tiến bóng đá vip nha anh em ok tiến chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nha